Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cá soi kèo Ngày hôm nay mình có lên cho anh em hai trận đấu đúng không? Hai trận đấu thuộc bảng C uh, vòng uh, vòng bảng cúp C1. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa Bayern và Bayern này, cũng như trận đấu tâm điểm đấy là Inter Milan và Barcelona. Thì cả bốn đội bóng này đều thuộc bảng C anh em nhé. Và hiện tại thì trận đấu uh, giữa Inter Milan cũng như là Barcelona sẽ là trận đấu mà quyết định xem rằng là à, một trong hai đội này ai sẽ có được cái tấm vé đi tiếp vào cái vòng loại trực tiếp anh em. Và đặc biệt rằng là còn à, một cái bảng đấu nữa cũng khá hấp dẫn đấy là bảng A khi mà cả Ajax à, và Napoli cũng như là Liverpool và Rangers À, Liverpool ở trong cái bảng đấu này thì họ đang cần một cái chiến thắng để có thể quay lại cái cuộc đua vào vòng 18 anh em đấy và ngày hôm nay thì dạng sáng ngày mai thì rất nhiều những trận đấu khác nhau ở những cái bảng khác nhau nữa có rất nhiều những trận đấu thì mình chắc là sẽ không làm hết đâu và những trận đấu còn lại thì mình sẽ đẩy cho anh em vào trong nhóm nhé nên là anh em nào mà thật sự muốn à, kiếm tiền từ bóng đá thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình đấy chiều ngày hôm nay thì mình cũng có đẩy cho anh em một vài trận đấu rồi chiều ngày hôm nay thì mình cũng có đẩy cho anh em một vài trận đấu rồi đấy nói chung là bóng cỏ ấy thì uh, tất nhiên rằng là anh em chúng ta chỉ chơi cũng như là kiếm uh, ly cà phê bắt phở thôi anh em ạ đợi uh, đến những trận bóng để chúng ta uh, chính để chúng ta có thể đầu tư một cách hợp lý cũng như là kiếm được thêm những cái lợi nhuận hàng ngày thì uh, nó sẽ tốt hơn đúng không đây tối ngày hôm qua này dạng sáng ngày hôm, ngày hôm nay này uh, mình có đẩy cho anh em ba cái trận đấu thuộc ba cái giải đấu khác nhau đây là ngoại hạng Anh uh, Serie A cũng như là La Liga thì anh em chúng ta chỉ mất mỗi một cái kèo đấy là cái kèo chấp Nottingham Forest thôi còn lại thì uh, đẩy 7 kèo thì ăn 6 kèo anh em đấy anh em có thể đếm cho mình nữa tài uh, Napoli uh, tài uh, Udinese và Verona này cũng như là tài Va Vallecano và Eche tài của Nottingham Forest và Leicester City đấy ngày hôm qua thì mình đẩy hết tài anh em đấy tài trận tài trận đấy, tài góc và tài thể đấy quá nhiều thì mình mong rằng buổi tối ngày hôm nay thì à, anh em à, chúng tôi cũng sẽ giúp cho tất cả những anh em ở trong nhóm sẽ kiếm được lợi nhuận như ngày hôm qua cũng như là gấp đôi ngày hôm qua này anh em nói chung là ngày nào chúng ta cũng phải đạt cái mục tiêu đấy là càng ngày càng lớn hơn cái mục tiêu của ngày hôm trước đúng không anh em đấy thì ngày hôm nay thì uh, à, ngày hôm qua thì anh em chúng ta đẩy 7 kèo ăn 6 kèo thì ngày hôm nay mình mong rằng là mình có đẩy 7 kèo thì có thể hút full cả 7 kèo cũng như là có thể đẩy 10 kèo thì ăn 8 à, kèo ăn 9 kèo gì đấy đấy ngày ờ, dạng sáng ngày hôm nay cũng như là tối ngày hôm nay thì có tổng cộng đấy là 10 10 trận đấu 10 trận đấu cúp C1 anh em nhé Đấy, rất nhiều những trận đấu mà anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là kiếm tiền rồi thì ờ, chúng ta sẽ hướng đến cái khoảng thời gian xa hơn một chút đi bây giờ mà làm những cái trận 2 giờ chắc là cũng uh, anh em cũng xem hết rồi đúng không anh em cũng xem cũng coi như là cũng như là xem hết tất cả những cái video mà mình nghĩ là trên YouTube thì cũng rất nhiều người làm về những cái trận đấu này rồi thì anh em uh, cứ tham khảo thôi anh em nhé còn nếu mà anh em thật sự mà muốn đầu tư cũng như đi cùng mình thì anh em biết phải làm gì rồi đấy và mình đang thấy rằng trận đấu ở dạng sáng ngày mùng 6 này Trận đấu dạng sáng ngày mùng 6 là trận đấu giữa Chelsea và AC Milan. Một trận đấu rất hấp dẫn anh em. Hiện tại cái bảng E đấy, bảng E chúng ta sẽ điểm qua một chút nhá. Bảng E thì hiện tại Chelsea đang đứng bét bảng anh em ạ. Chelsea đang đứng bét bảng và Inter Milan thì đứng đầu bảng. Tuy nhiên có một à, điều thú vị mà chúng ta có thể thấy đấy là kể cả đội đầu bảng hay là đội bét bảng và đội thứ hai, đội thứ ba thì chỉ cần một chiến thắng thôi sẽ thay đổi vị trí rất nhiều. Đấy. Và điểm nó cũng xếp theo thứ tự anh em à, từ lớn xuống nhỏ 4321 đấy và trận đấu giữa Chelsea và AC Milan sẽ là trận đấu mà quyết định xem là Chelsea họ có cơ hội nào để vượt qua cái vòng bảng này hay không và chắc chắn rằng Chelsea sẽ cần một chiến thắng đoàn quân của huấn luyện viên Potter sẽ uh, phải có một chiến thắng cũng như là kiếm được 3 điểm trên sân nhà Stamford Bridge anh em à, đội hình ra sân của Chelsea đây là đội hình dự kiến anh em nhé ra sân trong cái trận đấu này ồ chúng ta đang thấy một đội hình xuất phát khá là hay 4-2-2 à, ờ, hậu vệ à, hàng hậu vệ 4 người trên à, ờ, Benchiwell, Thiago Silva, à, Fofana, Fofana chuyển từ à, Leicester City sang em anh em rồi tiếp đến đấy là Rich James à, hàng tiền vệ cũng như là à, tiền đạo xếp hàng ngang à xếp hàng dọc anh em ạ một chiến thuật khá là hay mình sẽ đọc theo à, hàng hàng dọc cho anh em nhé đấy thì uh, dưới cùng sẽ là lúc future rồi đến là Mason Mount, Aubameyang uh, còn phía bên cánh còn lại là Kovacic này, Kai Havertz và Raheem Sterling đấy còn về phía AC Milan uh, thì AC Milan hiện tại đang có thiếu hụt về mặt ừ, nhân sự trầm trọng anh em một loạt những cầu thủ chấn thương và đặc biệt đấy là Ipara thì sau khi chấn thương vẫn chưa thể trở lại cũng như là còn hai cầu thủ cũng là đáng chú ý nữa đấy là Florenzi cũng như là theo Hernandez này và Calabria Bia Calabria đấy đều là đây đều là những cái cầu thủ chủ chốt của AC Milan và trận đấu này những người thay thế cho các cầu thủ này có thể nào mà đá tròn vai hay không thì lại là một chuyện khác anh em nhé. AC Milan trong trận đấu này họ sẽ đến làm khách trên sân Stamford Bridge với đội hình đấy là 4231. Một đội hình uh, thiên về uh, phòng ngự phản công. Mình nghĩ là cũng đúng thôi. Việc mà AC Milan họ cũng chỉ đạt mục tiêu đấy là từ hòa. Đấy, ít nhất ờ, là sẽ một trận hòa trước Chelsea trong trận đấu này anh em là họ cũng ok lắm rồi, đúng không? cũng là một kết quả không tồi nói chung là chỉ cần một trận hòa thôi thì họ cũng đã có 5 điểm rồi cũng không cần phải biết rằng là uh, à, Dinamo Dinamo Zagreb hay là Albi Starbucks có uh, à, 3 điểm hay không đấy kể cả Dinamo Zagreb có 3 điểm thì um, AC Milan chắc chắn rằng là đội xếp thứ hai còn nếu như mà Albi Starbucks mà thắng Dinamo Zagreb thì tất nhiên rằng hai đội này bằng điểm nhau nếu như AC Milan hòa đúng không thì xét về hiệu số thì AC Milan vẫn là đội bóng xếp đầu bảng thì AC Milan chỉ uh, dịch chuyển từ uh, vị trí thứ nhất hoặc là vị trí thứ hai nếu như có kết quả là từ hòa cho đến thắng anh em nhé còn cái việc mà nếu như để thua Chelsea đấy nếu như để thua Chelsea thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác sẽ có sự xáo trộn rất lớn ở trong cái bảng đấu này và chúng ta sẽ xét một chút về cái phần phong độ đi Chelsea cũng đang có một phong độ khá là tốt ở ngoại hạng Anh rồi Đúng không? À, họ vừa mới ờ, đánh bại ờ, Crystal Palace ở vòng mới nhất đây với tỷ số là 2-1 Còn về AC Milan, AC Milan họ cũng có một màn chạy đà cũng khá là tốt khi mà họ chiến thắng Empoli ngay trên sân nhà của Empoli với tỷ số là 3-1, ngay trên sân khách với tỷ số là 3-1. Đấy. Đây cũng cho thấy rằng là AC Milan trong mùa giải năm nay họ đá trên sân nhà à sân khách cũng khá là tốt anh em nhé đây anh em có thể chúng ta có thể so sánh một chút này những uh, trận đấu đá trên sân khách họ chỉ có từ hòa cho đến thắng anh em đó uh, và về phía Chelsea Chelsea thì cũng thế thôi Chelsea cũng có một cái phong độ đá trên sân nhà anh em nhé thi đấu trên sân nhà cũng rất tốt anh em đấy hầu hết tất cả các kèo ở trên sân nhà của Chelsea thì họ đều thắng anh em nhé đây cũng sẽ là những ờ, cái số liệu cũng như là niềm tin để anh em chúng ta có thể đặt vào đội nào trong trận đấu này tuy nhiên thì cũng phải xét về kèo đã đúng anh em nói chung là nhận định hay là cái gì hết thì chung quy lại vẫn là cái kèo đúng không hiện tại thì kèo handicap kèo handicap đang là Chelsea chấp AC Milan 0.75 ờ, cái kèo này thì mình nghĩ rằng là không nên phải mạo hiểm ngay từ đầu 0.75 cái kèo chấp mình nghĩ là khá là cao với cái việc mà hai đội bóng cân bằng như thế này Tuy nhiên thì ờ, với việc là Chelsea là một đội bóng đến từ Anh cũng như là AC Milan đang thiếu hụt về mặt nhân sự à, với cái kèo 0.75 này mình nghĩ là anh em chúng ta có thể đặt đi được có thể đi được anh em nhé à, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không nốt cho anh em những cái kèo như này đâu mình sẽ nốt cho anh em cái, à, cái kèo có tỷ lệ ăn cao một chút để anh em chúng ta có thể tham khảo cũng như là tự tin đi hơn đấy hiện tại thì cái kèo uh, trên dưới cả trận đang là 2.5 anh em này kèo trên dưới 2.5 uh, tất cả các trận đấu của Arsenal cũng như là Chelsea uh, tính đến thời điểm hiện tại thì hầu hết rất là nhiều bàn thắng anh em nổ tài khá là nhiều trung bình mỗi trận đấu là có hai bàn thắng vì vậy và với cái việc mà cái tài 2.5 này mình nghĩ là anh em chúng ta có thể đầu tư ngay từ đầu được anh em này mình sẽ chốt cho anh em luôn nhá hiện tại thì cũng chưa có kèo góc hay là kèo thẻ nên là tất nhiên rồi bây giờ thì đến tận ngày mai mới đá cơ mà anh em đến tận dạng sáng ngày mùng 6 mới đá anh em nhá vì vậy nên là tỷ lệ kèo nó cũng sẽ nhảy liên tục cũng như tỷ lệ ăn cũng sẽ nhảy liên tục vì vậy nên là anh em cũng phải cân nhắc trước khi anh em có thể đầu tư ngay bây giờ thì đây à, mình cũng sẽ phải gợi ý cho anh em thôi một mã kèo duy nhất thôi một mã kèo này để anh em chúng ta có thể tham khảo đấy để anh em chúng ta có thể chơi ngay từ đầu nhá còn nếu như thật sự anh em nào muốn kiếm tiền ấy cũng như là hiện tại những cái trận đấu buổi tối ngày hôm nay cũng như là dạng sáng ngày mai còn rất nhiều thời gian và đây là cái khoảng thời gian để anh em chúng ta liên hệ với nhau anh em nào mà thật sự muốn kiếm tiền để anh em liên hệ ngay với mình nhá đấy liên hệ vào việc luôn và anh em muốn tìm hiểu cũng như là muốn biết cái nhóm mình có thật sự là kiếm được tiền hay không thì anh em cứ vào nhóm là hiểu vấn đề thế thôi còn bây giờ hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo